nên những dấu yêu sẽ không phải mờ nếu không hát lên nặng lòng ra dĩa nếu không nói ra làm sao biết em thương anh em sẽ nói anh nghe đều chưa bao giờ mình mình quát lắm sao ban đêm những nỗi lòng em chất chứa lâu nay em không hề hay biết họ muốn đất nắng hay vì anh không hiểu được em sẽ tăng vì anh cầm đi trốn gió yêu thương anh trao đến em lặng nhìn em lướt qua bên đời một mai ai biết cơn mơ đưa em vào vòng tay mới anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em anh sẽ chờ